Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Hoài Đức Lâm Hà, diện tích 9.520m2, 70 x 140m, sổ riêng nông nghiệp, lên được thổ cư, đường ô tô, cách Hồ Phúc Hưng 400m, cách tỉnh lộ 725 khoảng 2,5 km, bán kính 3,5 km có chợ, trường học, các tiện ích, thế đất bằng phẳng, giá 7 tỷ đồng. Đất trung tâm Nam Ban Lâm Hà, diện tích 858m2, mặt tiền 36m, sổ riêng nông nghiệp, lên được thổ cư có thể tách thành 3 sổ riêng. Đường ô tô 5m, cách chợ Nam Ban 3,6 km, cách Đà Lạt 30 km, giá 2,4 tỷ đồng. đất cư xá Đại học Đông Tĩnh phường 8, diện tích 406m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô, cách ngã năm đại học 1 km, cách chợ Đà Lạt 2 km, xung quanh tiện ích đầy đủ, giá 19 tỷ đồng. Đất hẻm Hai Bà Trưng phường 6, diện tích 51m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường 3m, cách đường chính 600m, gần chợ Cẩm Đô, Bệnh viện tỉnh, chợ Đà Lạt, khu dân cư Đông, giá 4,2 tỷ đồng.